Thị trường vàng Forex tiền tệ ở ờ, chứng khoán Mỹ dầu của kênh TGC tuần từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 1 năm 2023. Như quý biết, tuần qua thì các ờ, sản phẩm ờ, tài sản phi USD đã có sự phục hồi khá là mạnh mẽ vào phiên ngày cuối tuần. Trong tuần có những thời điểm các tài sản này đã giảm giá khá mạnh. Đặc biệt ấn tượng nhất là cậu vàng của chúng ta. Trong tuần đã có những thời điểm là cậu vàng từ vùng giá 1825 tăng lên 1865 sau đó bị bán mạnh về 1825 nhưng với những thông tin hỗ trợ phiên ngày thứ sáu thì cậu vàng đã bật tăng mạnh mẽ đóng cửa ở vùng 1867 trước khi tăng lên chạm 1880 vào phiên đầu tuần này. Như quý biết, tuần qua thông tin đáng chú ý trong tuần à, đầu tuần thì chúng ta nghỉ à, Tết Dương đến ngày à, thứ ba chúng ta không có thông tin nào quan trọng được công bố ngày thứ tư khởi đầu chuỗi thông tin quan trọng trong hai tuần này tuần ờ, trước và tuần này bằng thông tin PMI sản xuất của Mỹ thì thông tin PMI sản xuất của Mỹ tiếp tục đứng dưới 50 đây là tháng thứ ba liên tiếp nó cho thấy là khu vực sản xuất của Mỹ đang bị thu hẹp uh, sản xuất điều này thì nó không hỗ trợ cho cái đồng USD tăng giá Bên cạnh đó thì biên bản cuộc họp FOMC thì ờ, cũng đã có một vài quan chức Fed có nói đến việc là Fed có thể bàn về việc là xem xét nới lỏng bớt các điều kiện thắt chặt khi mà lạm phát được kiềm chế. Đây chính là một trong những yếu tố hỗ trợ tài sản phi USD phục hồi. Về bảng lương phi nông nghiệp ờ, được khảo sát bởi tạp chí ADP thì khá là tốt, đứng ở mức hơn 200.000 việc làm. Nó vẫn đạt kỳ vọng của Fed. Tỷ lệ thức ờ, số người nộp đơn lần đầu thì về mức rất là thấp 204.000 đơn trong tuần. Đặc biệt là thông tin ngày thứ sáu của chúng ta thì cái số việc làm được tạo mới được công bố bởi Bộ Lao động ờ, Mỹ thì ở mức là 223.000 việc làm. Nó cũng vẫn là đạt kỳ vọng 2-300.000 việc làm mỗi tháng của Fed. À, bên cạnh đó, cái việc thu nhập theo giờ có tăng nhẹ hơn dự kiến tức là tăng chỉ tăng 0,3% so với mức 0,4%, nó cũng làm vơi đi phần nào áp lực ờ, về thị trường lao động đối với Mỹ, đối với Fed. Nhưng ngược lại, cái thị trường lao động thì thật sự nó đang quá là thắt chặt, quá là toàn dụng việc làm. Thị trường lao động Mỹ tiếp tục đứng ở mức là tỷ lệ thất nghiệp 3,6%. Đây là một trong những tỷ lệ thất nghiệp siêu thấp trong vòng 30 năm trở lại đây của Mỹ. Mỗi khi Mỹ đạt được đến con số 3,5 thì đây là mức min nhất mà thị trường lao động Mỹ có thể tạo ra. Do vậy, điều này nó hàm nghĩa với việc là thị trường lao động Mỹ đang rất mạnh. Fed vẫn hoàn toàn có thể tiếp tục tăng tốc trong quá trình là tăng lãi suất và kiềm chế lạm phát của mình. Tuy nhiên, với thông tin PMI dịch vụ lần đầu tiên xuống dưới 50 sau rất nhiều năm thì nó hoàn toàn là giấy lên cái hồi chuông cảnh báo là nền kinh tế Mỹ đang có những bước đầu có những dấu hiệu về có thể suy thoái. Vì chúng ta biết nền kinh tế Mỹ là nền kinh tế phục vụ ờ, nền kinh tế dịch vụ là chính. Cái ờ, khu vực ờ, dịch vụ này chiếm cái tỷ trọng rất là lớn trong nền kinh tế Mỹ và PMI dịch vụ của Mỹ. Nếu chúng ta loại trừ cái yếu tố bất thường năm 2020 thì gần lần gần nhất PMI dịch vụ của Mỹ xuống dưới 50 tức là bị thu hẹp. Đó đã là cuộc khủng hoảng 2008, 2009 đã đi cách rất chúng ta rất xa, cách đây 13 năm rồi. Và xa hơn một chút nữa thì đấy chính là cuộc vỡ bong bóng com năm 2001 2002. Như vậy, khi với việc PMI dịch vụ xuống dưới 50, nó dấy lên hồi chuông cảnh báo là nền kinh tế Mỹ hoàn toàn có thể bước vào quá trình suy thoái trong những quý tới. Do vậy, giới đầu tư lại đang lạc quan thái quá, tức là giới đầu tư lại kỳ vọng là khi PMI dịch vụ xuống dưới 50 thì nền kinh tế suy yếu, Fed sẽ phải hạ lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Cá nhân tôi không đồng tình với quan điểm này, bởi vì chúng ta biết là Fed luôn điều hành chính sách tiền tệ với cái việc là đa mục tiêu, tức là Fed có hai nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ đầu tiên chính là kiềm chế lạm phát, nhiệm vụ thứ hai chính là hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế. Fed sẽ phải điều hòa hài hòa hai cái nhiệm vụ này chứ không phép không có một, duy nhất một nhiệm vụ là hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế các bạn nhớ nhé. Mà hiện nay thì các bạn biết là phép xác định mục tiêu ưu tiên hàng đầu của phép là kiềm chế lạm phát chứ không phải là hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng. phép có thể chấp nhận nền kinh tế hạ cánh cứng nhưng với điều kiện là phải kiềm chế được lạm phát. Bởi vì về lâu dài thì nền kinh tế chỉ tăng trưởng khi mà lạm phát được kiềm chế. Chúng ta biết năm 2008 Fed cắt giảm lãi suất rồi hỗ trợ nền kinh tế bởi vì thời điểm đó lạm phát của Mỹ nó vẫn rất, rất là thấp, nó không vọt lên cao như bây giờ. Đấy. Do vậy chúng ta phải hiểu là tại mỗi thời điểm nhất định thì cái ưu tiên hàng đầu của Fed là khác. Do vậy Fed, Fed đã nhấn mạnh rất nhiều lần là ưu tiên kiềm chế lạm phát. Khi nào chúng ta nhìn thấy lạm phát của Mỹ có khả năng về được tầm trên dưới 3% thì lúc đó chúng ta hãy nghĩ đến chuyện Fed có thể là nới lỏng chính sách tiền tệ. Còn một khi lạm phát của Mỹ vẫn còn đứng trên 5% thì tôi nghĩ là giới đầu tư đang quá ảo tưởng về việc Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế. Ngay cả chủ tịch Fed cũng lo ngại là sẽ phải tăng lãi suất nhiều hơn dự kiến nếu trái phiếu cổ phiếu tiếp tục đi lên và thúc đẩy nền kinh tế đi lên. Tức là người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Fed, à, thuyền trưởng chính lái con tàu trên thị trường tài chính đã đưa ra ý kiến của mình đã định hướng thị trường là không muốn cổ phiếu và trái phiếu tăng, không muốn nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng nóng và ưu tiên hàng đầu phải là kiềm chế lạm phát. Đấy, lo lắng là nếu trái phiếu và cổ phiếu tiếp tục tăng, người dân sẽ tiếp tục cảm thấy mình giàu có và tiếp tục chi tiêu mạnh tay thì cái công cuộc kiềm chế lạm phát của Fed sẽ thất bại. Do vậy chúng ta phải hiểu rất rõ cái quan điểm của Fed là bằng mọi giá sẽ kiểm soát lạm phát và Fed muốn thị trường tài chính, muốn cái tài sản rủi ro giảm giá chứ không phải tăng giá nhé nên điều này là hàm nghĩa việc 2023 sẽ tiếp tục là một năm mất mát trên thị trường tài chính chứ nó sẽ không phải là một năm tăng trưởng. Tất nhiên đây là quan điểm cá nhân của tôi. Như nhưng mà tôi nghĩ là cái giới ờ, đầu tư với một chỉ số PMI dịch vụ à, xuống dưới 50 mà kỳ vọng là Fed sẽ nới lỏng chính sách ờ, thắt chặt tiền tệ sớm và bán tài sản USD khá là mạnh thì tôi nghĩ nó không nó xét về yếu tố là về thông tin vĩ mô thông tin cơ bản thì nó không được hợp lý cho lắm và có thể là ngay dưới đầu ờ, Fed cũng đang lo ngại thị trường có lý giải khác về việc uh, chính sách thắt chặt của Fed tức là thị trường hiện nay thì đang kỳ vọng lại không nghĩ là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất và thắt chặt đấy để hạ nhiệt lạm phát mà lại đang kỳ vọng là cứ kinh tế yếu thì Fed sẽ hạ lãi suất quan điểm cá nhân của tôi nhé khi nền kinh tế Mỹ có thể bước vào suy thoái ở quý 3, quý 4 Fed vẫn tiếp tục duy trì lãi suất cao không có cắt giảm lãi suất một khi mà lạm phát chưa xuống dưới 3% thì Fed sẽ không cắt giảm lãi suất đâu do vậy thị trường sẽ sớm vỡ mộng à, cái vấn đề thứ hai chính là chúng ta phải lưu ý là cái công cụ điều tiết thị trường của Fed thì nó không chỉ có mình công cụ là tăng lãi suất Ngoài tăng lãi suất thì Fed còn bơm hút tiền trên thị trường M2. Chúng ta biết là quá trình QE chính là quá trình bơm tiền ao ạt vào thị trường. Nó tạo ra cái bong bóng tài sản giai đoạn 2020-2021. Nhưng hiện nay Fed đang quay đầu chính sách, đang thực hiện hút tiền về. Chính sách QT thì chúng ta biết rồi, Fed bắt đầu áp dụng quay đầu chính sách QT từ tháng 6 năm 2022 là mỗi tháng hút về 47,5 tỷ đô và từ tháng 9 đến bây giờ thì mỗi tháng Fed hút về 95 tỷ đô Cá nhân tôi thì đánh giá là nếu không có gì thay đổi uh, thì Fed sẽ tiếp tục duy trì ở mức là 95 tỷ đô một năm hút về, tức là đến cuối năm nay thì Fed sẽ tiếp tục giảm bảng cân đối của Fed uh, từ mức 8.600 hiện nay về mức là 7.000 7.400 thôi. Một mức nó cũng không phải là thấp nhưng nó cũng không phải là quá cao. Chính sách tiền tệ không còn mở rộng nữa đâu. Nên các tài sản rủi ro buộc phải điều chỉnh giá về mức hợp lý hơn. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta biết là cái động lực uh, mà Fed tăng lãi suất thì không còn nhiều, dư địa không còn nhiều. Nhưng mà cái động lực để Fed cắt giảm lãi suất thì chúng ta chưa nhìn thấy đâu. Chưa có tín hiệu và các ờ, chủ tịch Fed cũng chưa hề phát ra tín hiệu sẽ bao giờ giảm lãi suất. Chúng ta biết trong cái biên bản tháng 12 của Fed vẫn dự kiến là lãi suất sớm nhất phải trong 2024 mới bắt đầu có dấu hiệu giảm mà chỉ giảm rất nhẹ. Tức là lúc đó cũng chỉ giảm về mức là tầm quanh 4% chứ không phải là giảm sâu. Do vậy cá nhân tôi đánh giá thị trường đang à, có lẽ đang hiểu sai ý của Fed và đang quá là quá là dễ dãi với cái ờ, thị trường tài chính. Tôi nghĩ là nếu mà thị trường đang chủ quan thì rất có thể sẽ nếm trái đắng trong năm 2023. Bên cạnh đó chúng ta không loại trừ khả năng nếu nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng tốt và phát triển nóng, tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục toàn dụng việc làm ở mức tỷ lệ thất nghiệp 3,6 3,7 thì mà lạm phát mà tiếp tục đứng cao Ờ, đến, đến ờ, tầm ờ, giữa năm mà vẫn đứng ở trên 5% thì tôi nghĩ Fed có thể tăng QE, tăng QT, tức là có thể tăng cái mức QT từ mức 95 tỷ đô tăng lên 120 tỷ đô thì lượng tiền rút khỏi lưu thông nó sẽ ngày một nhanh lên. Và là, nói chung là trong năm nay thì khi Fed rút hơn nghìn tỷ từ uh, lưu thông về thì có lẽ cái thanh khoản của thị trường sẽ bắt đầu cảm nhận được. Còn nếu muốn biết thanh khoản của thị trường uh, phản ánh như thế nào và có tác dụng như thế nào đến thị trường chứng khoán và thị trường tài sản thì chúng ta cứ nhìn lại Việt Nam chúng ta khi mà ngân hàng nhà nước siết mạnh thanh toán M2 giảm cung tiền thì chúng ta biết là thị trường chứng khoán và trái phiếu chúng ta đã trải qua nửa năm kinh hoàng từ tháng 6 năm 2022 cho đến tháng 11. VN-Index của chúng ta từ 1.500 thủng về đến 887 tức là 870 ờ, giảm 43,5% rất là khủng khiếp nên nếu mà Fed tăng việc hút tiền QE về thì thị trường chứng khoán Mỹ cũng như thế giới hãy cẩn thận đó là quan điểm cá nhân của tôi còn uh, tương lai thì chưa xảy ra chúng ta bây giờ chúng ta đang dựa vào những dữ liệu uh, hiện tại để chúng ta sự phỏng đoán tương lai thôi chứ còn đợi lúc nó xảy ra xong rồi không có tác dụng gì tôi hy vọng là kịch bản xấu nhất không xảy ra còn nếu nó xảy ra thì chúng ta cũng hãy bình tĩnh mà ứng biến Tức là khi chúng ta đã dự kiến trước kịch bản thì chúng ta sẽ có ứng biến phù hợp. Đó là về thông tin tuần trước và cái kỳ vọng của giới trader. Theo tôi thì tuần này cả thế giới sẽ nhìn về tâm điểm, nhìn về thông tin là CPI của Mỹ. Ngày thứ hai thì thị trường không có thông tin nào quan trọng được công bố. Ngày thứ ba thì có lẽ thị trường sẽ bắt đầu trao đảo với phát biểu của Chủ tịch Fed. Đấy, nhiều khả năng Chủ tịch Fed sẽ tái nhấn mạnh lại cái quan điểm diều hâu của mình và sẽ hỗ trợ cho đồng USD phục hồi. Ngày thứ tư Chúng ta không có thông tin nào quan trọng được công bố nhưng tâm điểm tuần này sẽ đặt trong ngày thứ năm chính là thông tin CPI của Mỹ. À, thị trường đang dự kiến là lạm phát của Mỹ tháng 12 sẽ không tăng và lạm phát ờ, tòa tổng thể của Mỹ theo năm sẽ giảm từ 7,1 xuống 6,5. Cá nhân tôi thì nghĩ là thị trường đang quá lạc quan. Bởi vì chúng ta biết tháng 12 là tháng tiêu dùng mạnh nhất trong năm của Mỹ. Thứ hai là chúng ta biết cái kỳ nghỉ lễ kéo dài giữa Noel và Tết Dương lịch nên người Mỹ thường chi tiêu rất mạnh. Do vậy cá nhân tôi mạnh dạn dự đoán lạm phát của Mỹ tháng 12 sẽ ở mức là dương 0,2% chứ không phải là không tăng như ờ, các chuyên gia dự kiến và lạm phát tổng thể của Mỹ sẽ ở mức là 6,7 hoặc 6,8% tức là giảm từ 7,1 xuống 6,7 thôi hoặc 6,8 thôi chứ không giảm về 6,5 đâu. Điều này thì nó sẽ cho thấy là lạm phát vẫn còn cao và Fed sẽ còn nhiều việc phải làm. Nó sẽ hỗ trợ đồng USD phục hồi và các tài sản USD cẩn thận sẽ bị chốt lời khá là mạnh. Đến ngày ờ, thứ năm thì chúng ta thông tin GDP của Anh, khả năng Anh suy thoái nhẹ và ngày thứ sáu thì chúng ta có thông tin là niềm tin tiêu dùng cũng như là kỳ vọng lạm phát thì niềm tin tiêu dùng của Mỹ dự kiến vẫn đang đứng quanh 60. Nói chung là tâm điểm sẽ rơi vào ngày thứ năm và ngày thứ ba phát biểu chủ tịch Fed nên chúng ta chú ý hai phiên giao dịch đó. Đó là xét dưới góc độ là phân tích thông tin. Còn xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật thì như chúng ta biết với ờ, chỉ số chứng khoán Mỹ, đây chúng ta sẽ phân tích từ USD đi lên. À, chỉ số DXY của Mỹ à, tuần qua thì đã bị giới đầu tư bán khá là mạnh. Tuy nhiên với việc đóng nến ở vùng giá 103.5 nó không phải là một cái đóng nến xấu 103.9 bởi vì nó cho ra một cây nến pin 3 đảo chiều với một cây nến búa đảo chiều như hiện tại mà sau một giai đoạn đô la index cũng giảm khá là mạnh từ 114 về 103 thì hoàn toàn chúng ta có thể có khả năng tin tưởng là USD sẽ có thể phục hồi chưa chắc cái việc bán mạnh của giới đầu tư đã là đúng trong tuần ờ, qua và nếu USD phục hồi thì các tài sản full USD sẽ bị bán khá là mạnh nên chúng ta hết sức cẩn thận với tín hiệu giả về việc giảm giá của USD. Với cậu vàng thì hiện nay cậu vàng đã tăng lên vùng kháng cự rất là mạnh là quanh 780. À, ờ, ngưỡng tiếp theo nếu cậu vàng vượt qua 780 cậu vàng sẽ tiến đến vùng là 1894, 1900 có lẽ cậu vàng sẽ sớm bị chặn đứng giá ở đây bởi vì chúng ta biết năm nào thì chu kỳ cậu vàng cũng thường tăng giá mạnh vào đầu năm và cuối năm sau đó là điều chỉnh giảm trong quý 1. Do vậy với việc cậu vàng nếu tiến được đến vùng 1900 thì nhiều cả và khả năng cậu vàng sẽ quay đầu thoái lui và mục tiêu của cậu vàng trước mắt là sẽ hướng về vùng 1780 xa hơn là 1750 trước khi tìm được điểm cân bằng. Do vậy cái xu hướng hiện tại của cậu vàng tuần này thì chúng ta lại canh bán chứ không canh mua nhé à, chúng ta sẽ đầu tuần này cậu vàng là tiến đến 1780 ờ, rồi này chúng ta hoàn toàn có thể mở lệnh bán ở 187 1880 ờ, này đấy chúng ta dừng lỗ ừ, ở đây chúng ta dừng lỗ 0,5% là 9 đô nhé còn chốt lời chúng ta chốt lời 30 đô cho tôi Trường hợp lệnh này của chúng ta bị dừng lỗ thì chúng ta sẽ tiếp tục canh và mở bán lệnh khi cậu vàng tiến đến quanh vùng giá 1900, tức là 1895 1900. Tại vùng này chúng ta dừng lỗ dừng lỗ cho tôi là 10 đô và chốt lời tôi là 40 đô nhé. Hướng về vùng giá là 1850 1855. Đó là chiến lược trong tuần này cậu vàng chúng ta chỉ có một chiều canh bán thôi, không canh mua nhé. Còn đối với chỉ số chứng khoán Mỹ chỉ số chứng khoán Mỹ thì chúng ta nhìn là phiên cuối tuần chỉ số chứng khoán Mỹ phục hồi khá là mạnh. Có thể ngắn hạn thị trường chứng khoán Mỹ có thể đi ngang sideways trong biên độ với cận trên là kháng cự ở vùng 346 348, hỗ trợ cận dưới là cũng là 326 328. Tuy nhiên, quan điểm tôi thì thị trường chứng khoán Mỹ nếu chúng ta xét dài hơn một chút thì nó lại không ổn một chút nào xét à, trên biểu đồ dài biểu đồ tháng thì chúng ta nhìn thấy thị trường chứng khoán Mỹ đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh. Thị trường hoàn toàn có thể là tạo mô hình hai đỉnh sau đó đi xuống. Nếu thị trường vọt lên được 36.000 thì cũng là hoàn thiện mô hình hai đỉnh để đi xuống thôi. Tất nhiên là xác suất cũng không cao lắm. Còn nếu xét trên chart 6 tháng thì như tuần trước tôi đã phân tích là thị trường chứng khoán Mỹ đã hình thành cặp nến đảo chiều mà mỗi khi Ờ, hình thành đảo chiều thị trường chứng khoán Mỹ thường xuống là ít nhất một năm rưỡi. Đấy, trong 3 ờ, chu kỳ gần đây thị trường chứng khoán Mỹ chưa lần nào xuống ngắn hơn một năm rưỡi. Do vậy chúng ta chưa thể kỳ vọng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ bước vào quá trình tăng giá mà nhiều khả năng cái quá trình phục hồi, quá trình giảm giá mới bắt đầu. Ờ, chỉ số Dow Jones thì còn đang mạnh hơn thị trường chung nhưng nếu chúng ta xét rộng hơn trên toàn thị trường thì chúng ta xét chỉ số S&P 500 thì chúng ta thấy là chỉ số chứng khoán Mỹ mà đá trên chát 6 tháng đã có cái cặp đến đảo chiều rất là rõ nét và hiện nay nó đang trì hoãn xuống giá thôi. Quá trình xuống giá nhiều khả năng sẽ tiếp tục được kích hoạt trong những tháng tới. À, ờ, năm 2008 thị trường chứng khoán Mỹ mất 4 tuần, à 4 uh, mất 2 năm mới chạm đáy. Năm 2001 thị trường chứng khoán Mỹ mất 3 năm mới chạm đáy cơ. Do vậy chúng ta không kỳ vọng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ sớm chạm đáy, ít nhất là thêm năm nay nữa rồi sau đó chúng ta mới tính. Nên năm nay sẽ tiếp tục là một năm giảm giá thị trường chứng khoán Mỹ. Cá nhân tôi thì kỳ vọng là chỉ số S&P 500 thấp nhất cũng sẽ trong năm cũng có thể chạm về 3.000 à, trường hợp cao nhất. Còn nếu không hoàn toàn có thể tìm về ngưỡng 2.400. Tức là giảm giá khá mạnh đấy. Với chỉ số Nasdaq với chỉ số chứng khoán Mỹ Nasdaq thì chúng ta có thể nhìn thấy là chỉ số chứng khoán Mỹ Nasdaq đã trải qua hai tháng liên tiếp giảm mạnh rồi và hoàn toàn cái giai đoạn uh, bong bóng uh, com có thể lặp lại chỉ số Nasdaq hoàn toàn có thể tìm về những đáy sâu hơn nếu tiếp tục xu hướng này thì chỉ số Nasdaq hoàn toàn có thể hướng về mốc là 7 rưỡi thậm chí là 6.000 trong năm nay. Do vậy, chúng ta không hề nhìn thấy bức tranh tươi sáng đối với thị trường chứng khoán Mỹ đâu. Xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ là giảm giá như vậy, chúng ta chủ yếu canh bán xuống nhé. Đối với chỉ số chứng khoán Dow Jones thì như tôi nói chúng ta kỳ vọng nó phục hồi trở lên kháng cự 346 348 chúng ta mở lệnh bán thôi nhé. Còn nếu nó không lên thì chúng ta xét tiếp. Đối với chỉ số ờ, S&P 500 S&P 500 thì đang trong quá trình có lẽ đang trong quá trình muốn phục hồi nhưng không biết phục hồi được không Trước mắt là SP500 sẽ hướng đến là vùng giá 4001. Đấy, chúng ta có thể mở bán tại đây. Dừng lỗ 100 giá và chốt lời 300 giá. Nếu vùng giá 4001 bị dừng lỗ chúng ta sẽ hướng đến vùng giá là 4300 chúng ta cũng mở bán. Và dừng lỗ vẫn là 100 giá. Có lẽ đến ờ, vùng 4300 chúng ta nó là xu hướng dài hơn. Chúng ta nên dừng lỗ 0,5%. Ừ, vẫn vùng 100 giá thôi bạn ạ. Chốt lời 300 giá cho tôi. Hoặc là nuôi dài luôn đối với chỉ số Nasdaq. Nasdaq 100. Có lẽ Nasdaq 100 cái kháng cự 10 quanh 12.000, 12.100 này khó qua đấy. Nên nếu nó tiến lên khu vực này chúng ta bán thôi. Dừng lỗ 200 giá và chốt lại 1.000 giá cho tôi nhé. Đó là đối với chứng khoán Mỹ và cậu vàng thì chúng ta xong rồi. À, với việc đô la index có thể tạo ra cây búa đảo chiều. Có thể nó xuống giả mà sẽ lên thật thì chúng ta phải chờ đợi cái phát biểu của Chủ tịch Fed ngày mai cũng như phản ứng của giới đầu tư trader như nào. Còn đối với uh, dầu uh, ờ, US oil, US oil thì tuần trước chúng ta canh mua 7374 thì cái khu vực này hiện nay ngắn hạn thì chúng ta đang nhìn thấy là thị trường sẽ phục hồi lên 77, xa hơn thì là 81. Có lẽ tôi nghĩ là với cây nến tuần trước giảm nó khá là áp đảo thì có lẽ chúng ta chờ thị trường phục hồi lên 77 là chúng ta nên cắt lệnh ra, đứng ra chờ đợi một cơ hội mua khác. Trước hết là chúng ta chờ đợi khi thị trường test lại vùng giá 70, ờ, kỳ vọng tạo mô hình hai đáy thì chúng ta mua. Chúng ta dừng lỗ 1,5 giá và chốt lời 5 giá ở khu vực này thôi, tức là mua 70. Dừng lỗ là 68,5 và chốt lời 75. Nếu lệnh này chúng ta bị chốt lời thì chúng ta phải chờ thị trường về vùng hỗ trợ thật mạnh 65 66, đây là khu vực chúng ta mở lệnh mua Tại khu vực này chúng ta dừng lỗ tôi là 63 và chốt lời ngắn nhất là 70, xa hơn là 75 nhé. Đó là chiến lược dầu tuần tới cũng chủ yếu là canh mua thôi, không hề có lệnh canh bán nào hết. Đối với các cặp tiền tệ thì ờ, hiện nay chúng ta đang nhìn thấy là euro cũng đã phục hồi, phục hồi khá mạnh. Đầu tuần trước thì bước vào nhịp điều chỉnh, nhưng sau đó thì phiên cuối tuần phục hồi khá là mạnh và phiên đầu tuần này cũng phục hồi euro hiện nay thì đang có dấu hiệu lên test đỉnh. Do vậy, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể là mở lệnh bán ở quanh vùng đỉnh khi nó chưa bị phá vỡ 1.0700, 1.0720 nhé. Chúng ta dừng lỗ 70 pip và chốt lời 200 ờ, pip cho tôi. Trường hợp nếu lệnh dừng lỗ này bị dừng lỗ, ờ, vì chúng ta bán thì chúng ta nhìn thấy là tuần trước thì euro tạo ra cây nến là người treo cổ khá là đẹp. Mặc dù cây nến người treo cổ này là ờ, nó tạo ra khi sau một xu hướng nó tăng chưa quá mạnh của euro nhưng mà nó cũng là một trong những tín hiệu cho chúng ta tín hiệu bán thôi đá tín hiệu chúng ta không biết tín hiệu nào là thật tín hiệu nào là giả cả cứ ra tín hiệu là cứ bán thôi không xét nữa trường hợp mà euro vượt lên thì sau đó euro vẫn gặp một cái ờ, kháng cự nữa khá là mạnh ở vùng uh, quanh 1.0780 khu vực này chúng ta lại canh bán nhé khu vực này chúng ta dừng lỗ tôi 1.0850 và chốt lời cho tôi là cũng là 200 pip nếu lệnh này bị phá qua thì euro còn một cái kháng cự cuối cùng cực mạnh ở 0.1.0930 cộng trừ 10 pip. Khu vực này thì các bạn dừng lỗ cho tôi ở 1.1 và chốt lời thì 400 pip cho tôi nhé khu vực này mà bán thì nó sẽ bị hút về rất là sâu 1.0500 chứ không phải là hút về nhẹ đâu đó chiến lược đối với euro cả tuần chúng ta chỉ canh bán thôi sai thôi đúng chốt lời sai dừng lỗ trong đầu tư không có trường hợp thứ ba đối với đồng bảng đồng bảng trên u bảng trên u thì uh, nó đang khó hơn một chút bảng trên uh, euro nhưng có lẽ chúng ta cũng kỳ vọng đồng bảng nếu nó phục hồi thì nó sẽ quay trở lại cái ờ, kháng cự này là chúng ta bán thôi xu hướng chung thì chúng ta cũng kỳ vọng là đô la sẽ tiếp tục được hỗ trợ do vậy chưa thì kỳ vọng các tài sản phi USD phục hồi được với đồng bảng thì cá nhân tôi đánh giá nếu nó phục hồi trở lại 1.300 này quanh 1.2300 này sẽ là khu vực các bạn bán nhé các bạn dừng lỗ tôi 70 pip và chốt lời 300 pip Đồng bảng thì chúng ta phải chốt lời xa 1.200 nhá là ngắn nhất. Còn nếu xét trên đồ thị tuần thì đồng bảng hoàn toàn có thể bị hút về cái khu vực 1.14. Nếu nó hút về đây thì nó cũng mất rất mất thời gian chứ không thể hút về ngay được. Đối với đồng à, USD trên đồng yên Nhật USD trên Yên Nhật thì tôi nghĩ là đồng ờ, Yên Nhật sẽ do chính phủ Nhật, ngân hàng trung ương Nhật tiếp tục nới lỏng tiền tệ và tiếp tục mua trái mạnh trái phiếu Nhật vào. Nên USD trên Yên Nhật tôi nghĩ là đồng Yên khó mà tăng giá. USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục phục hồi. Tuy tuần trước thì đồng Yên có lấy lại khá nhiều cái ờ, điểm đã mất trước đó nhưng mà cái xu hướng tiếp tục mất giá của đồng Yên là khó tránh khỏi và nhiều khả năng USD trên Yên Nhật cũng sẽ bị hút về khu vực quanh 141 do tất nhiên là nó mất thời gian do vậy đồng USD trên yên Nhật thì chúng ta canh mua thôi nhé nó có thể hình thành mô hình vai đầu vai trên H4 này chúng ta đang nhìn thấy cái mẫu hình vai đầu vai nhỏ trên H4 đấy nên USD trên yên Nhật nếu mà điều chỉnh về đây buổi sáng nó điều chỉnh về này 31 313 này đây chính là khu vực quý vị có thể mở lệnh mua dừng lỗ thì 100 ờ, pip cho tôi và chốt lời thì 400 pip nhé ít nhất là chốt lời 34 300 pip nếu trường hợp mà bị phá qua thì chúng ta kỳ vọng là tạo mô hình hai đáy quanh 295 thì chúng ta lại mở lệnh mua đấy dừng lỗ vẫn 100 pip và chốt lời vẫn về 134 đường viền cổ nói chung là USD trên điên Nhật chúng ta chỉ một chiều canh mua thôi không canh bán gì hết đối với à, đồng AUD trên USD AUD trên USD đang bứt phá khá là mạnh. Có lẽ chúng ta chờ đợi AUD trên USD khi nó tiến lên cái hỗ trợ này thì chúng ta bán thôi. Quanh 0.7100, 0.7120 chúng ta bán nhé. Chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt là 200 pip cho tôi. Đối với đồng NZD, USD. Đồng này thì cũng đang tiến lên rồi đang bứt phá lên khá là mạnh chúng ta kỳ vọng nó tạo mô hình hai đỉnh 0.6500 chúng ta bán nhé hiện nay đang 0.6405 rồi 95 pip nữa chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt là 200 pip cho tôi đối với đồng USD trên CAD USD trên CAD à, đồng này thì lại đang giảm nghĩa là USD giảm trên CAD đồng này thì tôi nhìn thấy tín hiệu nó không được đẹp có lẽ hỗ trợ nó sẽ nằm ở đây chúng ta sẽ canh mua khi nó về hỗ trợ cho USD thôi 1.3230 nhé chúng ta mua chúng ta dừng lỗ 70 pip là 1.3150 còn ờ, chốt lời thì các bạn chốt lời tôi 200 pip Thế thôi. Nói chung trong tuần thì chúng ta chủ yếu canh USD giảm giá. USD nhiều khả năng điều chỉnh trong phiên đầu tuần. Đấy, hai phiên đầu tuần nhưng mà đến tối thứ ba khi chủ tịch Fed phát biểu thì khả năng nó sẽ hỗ trợ cho USD phục hồi đấy. Bởi vì chủ tịch Fed nhiều khả năng sẽ nhấn mạnh lại quan điểm diều hâu của FOMC là sẽ mục tiêu hàng đầu là kiềm chế lạm phát chứ không phải là hỗ trợ tăng trưởng trong năm nay. Và giới đầu tư hiện nay đang kỳ vọng thái quá vào việc Fed sớm cắt giảm lãi suất điều này là không tưởng. Cũng như việc chúng ta phải nhớ, nếu chúng ta xem lại lịch sử nhé, thì mỗi khi mà Fed tăng lãi suất, thì sau đó đến lúc Fed tăng lãi suất lên đỉnh và dừng tăng, khoảng 6 tháng trở đi thì nền kinh tế Mỹ mới bắt đầu suy thoái. Tức là nó phù hợp với việc nền kinh tế Mỹ sẽ suy thoái vào quý 4 năm 2023. Và mỗi khi Fed cắt giảm lãi suất thì thị trường tài chính, trong đó thị trường chứng khoán mới lao dốc mạnh và mỗi khi Fed dừng cắt giảm lãi suất nghĩa là lãi suất chạm đáy rồi chạm đáy không rồi tầm 3 đến 6 tháng thị trường mới chạm đáy nhá do vậy không phải là cứ kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất là thị trường bùng nổ đâu thị trường bùng nổ chủ yếu là do Fed bơm ào ạt QE hay không nhưng hiện nay chúng ta đang nhìn thấy là Fed quay đầu chính sách là QT chứ không phải là QE nữa do vậy để kỳ vọng thị trường tiếp tục bùng nổ và tăng tôi nghĩ là giới đầu tư đang kỳ vọng quá trớn thôi đấy đang lạc quan tếu đấy chúng ta hết sức cẩn thận nhé hãy cẩn thận với xu hướng năm nay năm nay sẽ là một xu hướng tiếp tục là một xu hướng bất định của các đồng tiền trên thế giới đấy USD cũng sẽ tăng giảm một cách khá là bất định nhưng nếu mà theo view trend dài thì USD sẽ tiếp tục tăng giá trong năm nay do vậy các tài sản phi USD hãy cẩn thận với một năm đồ sát không thương tiếc đâu Ok, đó là cái ờ, nhận định tuần thứ hai của năm mới thì chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công